Thank you. giữ lấy những thứ lâu nay anh cần vì đôi bàn tay anh không thể lau đi hết vết thương trong em bao ngày trong anh bao ngày qua oh. yo.